thật là đẹp phải không các bạn Ôi màu xanh hy vọng đẹp quá đây xuất Diễn thương xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất